mà người dân đã nhận được nhiều tin choáng váng về thành tích làm ăn của các tập đoàn kinh tế quốc doanh, mà nếu tình hình cứ tiếp tục kéo dài thì không biết đất nước sẽ rơi xuống vực thẳm nào. Tác giả liệt kê thành tích của một số tập đoàn nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tập đoàn Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines VNA. Về EVN, tác giả cho biết tập đoàn này đã độc quyền về sản xuất, truyền tải và phân phối điện trên cả nước, ước tính sẽ bị lỗ hơn 64.940 tỷ đồng, khoảng 2,75 tỷ USD trong năm nay nếu giá bán điện không thay đổi. Trong khi năm 2022, tập đoàn này đã lỗ 31.000 tỷ đồng, tương đương 1,19 tỷ USD. Hình ảnh EVN báo lỗ khủng. EVN đang đối mặt với khó khăn chưa từng có do giá nhiên liệu tăng cao, có khả năng mất cân đối tài chính, nói trắng ra là sập tiệm. Họ không còn tiền trong tài khoản vào cuối tháng 5 và thiếu tiền từ tháng 6. Nếu EVN phá sản, ngừng hoạt động, có nghĩa là toàn bộ cổ xe kinh tế sẽ đứng bánh và cuộc sống của mọi gia đình sẽ rơi vào cảnh đèn dầu hiu hắt. Tác giả cho rằng thông tin EVN lỗ khủng khiếp có thể là thật, cũng có thể là thủ đoạn để ép chính phủ phải đồng ý cho tập đoàn này tăng giá bán điện sau khi đã tăng 13,69% mới đầu tháng này. Về TKV, hôm 14 tháng 2 họ báo cáo đang gánh khoản nợ hơn 74.000 tỷ đồng, khoảng 3,1 tỷ USD, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu 45.000 tỷ đồng. Trong số nợ này có hơn 44.400 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, thời gian vay ngắn, phần lời cao. Tính bình quân mỗi ngày, tập đoàn này phải trả hơn 6,5 tỷ đồng 276.000 USD tiền lời. Về VNA, tuy không còn vị thế độc quyền như trước, nhưng VNA vẫn được nhà nước dành nhiều ưu đãi hơn các hãng hàng không tư nhân. Ấy thế nhưng trong lúc các hãng hàng không báo lãi, thì VNA lại lỗ chổng gọng. Theo công bố của VNA, năm 2022, công ty này lỗ 10.463 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 12.907 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 10.927 tỷ đồng, cộng gộp 3 năm qua lỗ 34.297 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD. Với số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu hơn 10.000 tỷ đồng, VNA đang đối mặt với khả năng cổ phiếu mã hvn của hãng hàng không quốc gia có thể bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây chỉ là ba trong số nhiều ông lớn kinh tế của Việt Nam do nhà nước sở hữu làm ăn bết bát, tác giả nhận xét. Một điểm dễ nhận thấy là trong khi các công ty quốc doanh liên tục báo lỗ, thì các quan chức lãnh đạo của họ vẫn giàu nước đố đổ vách và sống rất vương giả. Trong dư luận từ lâu đã truyền tụng một xác tính là ở các doanh nghiệp nhà nước, tiền lãi thì chi chác cho nhau và cúng cho cấp trên, còn lỗ lã thì đã có ngân sách, tức là tiền thuế của người dân, tiền vay của ngoại quốc gánh chịu. Hình ảnh bài trên trang báo Người Việt Tác giả nêu câu hỏi, đảng Cộng sản cầm quyền có biết tệ nạn tham nhũng ở các công ty kinh tài của họ hay không? Và trả lời, biết và biết rất rõ rằng tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến cho đảng không thể mạnh tay bài trừ nạn tham nhũng trong các công ty nhà nước. Lý do căn bản nhất là do đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng. Tác giả phân tích từ giữa những năm 1980 không thể tiếp tục đường lối kinh tế tập trung đã đẩy đất nước tới bờ vực đói khát, đảng buộc phải mở cửa, đổi mới. Thế nhưng, do lo sợ kinh tế thị trường tự do làm mất cái bản chất xã hội chủ nghĩa, mà đặc trưng là chế độ công hữu, đảng phải thòng thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng thừa nhận nếu thành phần kinh tế tập thể, tư nhân, nước ngoài, nhưng quy định kinh tế nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ đạo, đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân. Đảng Cộng sản đã thanh lọc hàng ngũ các quan chức chính trị, nhưng không thể cải cách các tập đoàn kinh tế, một phần vì đường lối định hướng xã hội chủ nghĩa nêu trên, phần khác vì chính mô hình kinh doanh này nuôi sống guồng máy lãnh đạo chính trị thông qua các hình thức hối lộ, chạy chính sách và chia chác quyền lợi. Sự gắn bó lợi ích luôn cản trở việc thực hiện cuộc cải cách doanh nghiệp theo đường hướng minh bạch,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 Dư luận đồng tình trước quyết định cho bất động sản tự giải cứu. Báo mạng người quan sát.vn trong ngày 17 tháng 2 loan tin, vào sáng cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì một hội nghị nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững. Tham gia hội nghị này có nhiều ban ngành liên quan, hiệp hội các chuyên gia tài chính và các doanh nghiệp bất động sản. Trong đó, đáng chú ý có sự góp mặt của tân chủ tịch tập đoàn Novaland. Ông Bùi Thành Nhân là người nhận chức tân chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, tức Novaland. Trong bối cảnh tập đoàn này đang đối mặt với nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ trái phiếu và ngân hàng, lượng hàng tồn kho cao, giá cổ phiếu rơi tự do. Hình ảnh bài báo trên trang báo Dân Trí. Báo Dân Trí trong ngày 16 tháng 2 có bài Doanh nghiệp bất động sản giữa khủng hoảng, tứ bề thọ địch cho biết, từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp nhiều thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh quản lý. Những khó khăn của thị trường đã bộc lộ qua báo cáo kết quả kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp trong quý 4 2022 vừa qua. Báo Dân Trí đã nêu lên hàng loạt các khó khăn mà các nhà phát triển kinh doanh bất động sản đang phải đối mặt như hoạt động kinh doanh lao dốc, gánh nặng hàng tồn kho cao, áp lực thanh toán nợ trái phiếu và gặp khó khăn về dòng tiền. Cũng trong ngày 17 tháng 2, trên trang báo mạng Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, không ai giải cứu cho ai. Theo đó, ông Chính cho rằng phía doanh nghiệp chưa thực sự linh hoạt xử lý kịp thời các vướng mắc do chính mình gây ra, tuân thủ quy luật thị trường quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, bất động sản bình đẳng với các ngành nghề, lĩnh vực khác. Trong đó, điểm cân bằng dung hòa của cung cầu thể hiện ở giá cả bất động sản. Giá cả phải là động lực để thúc đẩy sự phát triển, chứ không phải là triệt tiêu sự phát triển. Báo tuổi trẻ.vn cho biết thêm. Hình ảnh báo đầu tư.vn đưa tin Novaland kiến nghị được tái cấu trúc nợ, giãn nợ trong vòng 24 đến 36 tháng. Dư luận xung quanh việc các công ty tập đoàn bất động sản lên tiếng kêu gọi giải cứu cũng hết sức bất bình. Trước kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc không giải cứu bất động sản, nhiều bạn đọc của tờ Tuổi Trẻ đã đồng tình và cho thấy đây là việc nên làm. Báo mạng tuổi trẻ.vn trong ngày 18 tháng 2 có trích một số ý kiến tiêu biểu, ví dụ như không việc gì phải giải cứu họ, họ phải tự bơi để tồn tại, hãy làm theo quy luật thị trường, muốn bán được để thu hồi vốn thì phải giảm giá bán xuống thật sâu để nhiều người dân mua được nhà ở. Người nghèo có điều kiện tiếp cận, hàng tồn kho thì mấy anh tự giải quyết. Đây là ý kiến của bạn đọc Kim Thương. Bạn đọc có tên là Phạm Hồng Phấn cho rằng nhà nước không thể giải cứu, không lẽ in ra tiền để giải cứu. Người dân thì không có khả năng giải cứu, các ngân hàng cũng khó mà bỏ tiền ra giải cứu. Thực chất, tiền của ngân hàng cơ bản là huy động từ dân. Theo đó, người này cho rằng đại diện các doanh nhân bất động sản phải tính đường tự cứu mình trước, chứ không thể để tình trạng hãy lời thì đút túi, lỗ thì kêu cứu. Hình ảnh bài viết trên Facebook của Trần Phi Tuấn, một Facebooker có tên Trần Phi Tuấn, trong bài viết đăng ngày 17 tháng 2 trên trang cá nhân với tiêu đề Ai đang giải cứu, nêu ý kiến, không thể lấy tiền của người nghèo đi cứu người giàu được. Nỗi sợ của công chúng là chỉ chạy theo nhóm nhà giàu để rồi những số đông người nghèo bị bỏ lại phía sau, khi mà lẽ ra nhà nước cần phát triển bao trùm họ. Tâm lý ghét bất công, đi kèm với nó là kỳ vọng kẻ tham thì bị trừng trị, người tốt xứng đáng được thưởng. Công chúng chờ đợi đến ngày kẻ xấu bị phán xét và thời khắc đó đã điểm. Vì thế những phát biểu giải cứu đại gia như thế ai nói lúc này sẽ là thiếu nhạy cảm chính trị. Người dân, những người mua nhà, chung cư, trầy trật đi đòi sổ hồng